Điều gì chờ đợi nhà đầu tư bất động sản trong năm 2023? Nhiều kỳ vọng tích cực đã được đặt ra trong năm 2023. Song, đi kèm với đó là các thách thức đòi hỏi nhà đầu tư và các doanh nghiệp bất động sản cần có độ bản lĩnh để đương đầu vượt qua. Báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cũng ghi nhận, cuối năm 2022, thị trường bất động sản xuất hiện làn sóng cắt lỗ bởi ảnh hưởng từ các chính sách tài khóa và các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế giá bất động sản được điều chỉnh về giá trị thực, gần như nguyên trạng so với thời điểm cuối năm 2021 khi chưa xảy ra cơn sốt đất. Song, phân khúc nhà ở, đặc biệt là căn hộ chung cư lại không nằm trong xu hướng giảm giá bán. Theo đó, mặt bằng giá sơ cấp căn hộ khó giảm do chi phí đầu vào và các giá vật liệu xây dựng lạm phát và lãi suất ngày càng cao. Các dự án phù hợp với nhu cầu ở thực, đầy đủ pháp lý, thanh khoản tốt có dấu hiệu tăng giá cùng với các chương trình thanh toán linh hoạt về hỗ trợ lãi suất hay ân hàng nợ gốc cũng như các khoản chiết khấu hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư. Theo ông Nguyễn Mạnh Quỳnh, Chánh Văn phòng Hội môi giới bất động sản Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu thực duy trì ở mức cao, việc nguồn cung hạn chế và không phù hợp đã tạo ra một thị trường lệch pha, bất hợp lý và không thực chất Báo cáo thị trường bất động sản năm 2023 do Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đức sen Survey FERA công bố mới đây đã đưa ra 3 kịch bản cho thị trường bất động sản năm 2023 là tích cực, kỳ vọng và thách thức. Ở mức độ tích cực, FERA dự báo GDP của Việt Nam năm 2023 đạt khoảng 5,5 đến 6,5%, lạm phát từ 5 đến 5,5%, lãi suất từ 10 đến 11%, tỷ lệ hấp thụ trên thị trường bất động sản sẽ ở mức trung bình và giá bán ổn định. Trong kịch bản kỳ vọng, GDP đạt khoảng 4,5 đến 5,5%, lạm phát từ 6 đến 7%, lãi suất từ 14 đến 16%, mức hấp thụ thị trường có thể xuống thấp dưới mức bình quân và giá bán có khả năng điều chỉnh nhẹ. Ở kịch bản thách thức, khi GDP đạt khoảng 3,5 đến 4,5%, lạm phát khoảng 10%, lãi suất 18 đến 20%, tỷ lệ hấp thụ sẽ rất thấp và giá bán bị điều chỉnh giảm mạnh hơn. Ông Nguyễn Hoàng, Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, trải qua quá trình sàng lọc, những nhà đầu tư doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, sở hữu quỹ đất sạch, năng lực, uy tín và mạng lưới liên kết ngành lớn, có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng chính là những đơn vị đủ tầm để tìm kiếm cơ hội trong khó khăn, còn theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, lực cầu cũ của thị trường chưa được đáp ứng có thể sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2023, nhưng nhiều khả năng sẽ giảm do thu nhập và việc làm khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế. Nếu chính sách vĩ mô được điều chỉnh, các dự án phù hợp nhu cầu thị trường được kích hoạt, chắc chắn thị trường bất động sản sẽ được khởi động trở lại, ông Đính nhận định. nghiên cứu và đào tạo bất động sản, tri thức cho thịnh vượng vững bền.